Chào các bạn, chào mừng đến video hôm nay. Video hôm nay hướng dẫn với các bạn là cách chia sẻ hình ảnh video trên phần mềm OBS qua một cái máy tính thiết bị khác một cách đơn giản nhất cho những người bạn nào mà thích chia sẻ hình ảnh OBS qua một cái máy tính khác. Trong cái video này ấy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn là cách chia sẻ hình ảnh mà các bạn à, không cần phải trợ giúp của Capture Card, đó chính là một cái thiết bị Ờ, giúp chúng ta có thể cho cái hình ảnh video từ cái một máy tính này qua một máy tính bên kia mà sử dụng qua cổng HDMI ấy thì thực ra nếu mà được ấy các bạn có thể dùng tiền để mua capture cạc cái capture cạc đối với các bạn mùng tiền ấy thì với giá rất là đắt thường cái capture cạc mà dùng được tốt ấy về đến Việt Nam ấy thì có giá trên 4 triệu được chưa một cái capture cạc nhưng mà khi các bạn à, mà sử dụng cái phương pháp là chúng ta sử dụng qua cổng mạng LAN khi qua bộ mạng lan đấy các bạn sẽ phải sử dụng một cái đó chính là cái squid hub cái này là một cái thiết bị giúp cho chúng ta là chia sẻ dữ liệu qua cái hub này qua cái switch này cái switch này ấy là nó phải có cái tốc độ truyền dữ liệu cao và cái thiết bị đường dây mạng internet ấy cái mạng lan của chúng ta ấy cũng phải là chuẩn chuẩn đường truyền tốc độ cao thì nó mới có thể chạy cao được không thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như nào các bạn không thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó bị bị chậm các bạn ạ đó các bạn phải có một cái bộ nó có tốc độ truyền dữ liệu phải lên đến hàng ghi được chưa phải lên đến hàng ghi thì nó mới có thể chạy được không thì nó không thể chạy được đấy nó chạy được nhưng mà nó vẫn xảy ra tình trạng bị giật bị đơ à cho nên là các bạn phải nâng cái bộ squeak này lên đấy bộ squeak này lên để nó có tốc độ nó cao hiểu chưa ạ đó đó là bộ squeak squeak bây giờ mình sẽ kết nối như sau bây giờ mình có một cái phiên bản OBS ở bên này rồi các bạn thấy chưa ạ mình có một cái OBS rồi bây giờ mình sẽ cài thêm một OBS ở máy tính khác các bạn xem máy tính khác của mình ở đây mình nhấn OBS rồi ạ mình nhấn OK OBS sau đó các bạn vào trong phần ờ, obs project.com được chưa sau đó các bạn vào trong phần window đấy vào trong phần window được chưa vào trong phần window khi các bạn vào trong phần window ấy thì nó sẽ tải về cái phần mềm obs ở đây được chưa obs ở đây obs đây đấy obs đây đó sau đó tải xong thì các bạn sẽ nhấn đúp vào đây và nó sẽ cài được dạng đó ở đây chúng ta sẽ nhấn next next ở đây là nó system của nó là system 32 các bạn tải phiên bản 32 và tải cái phần DLXX để nó hỗ trợ đấy phải tải DLXX ở đây là phải tải delete các bạn xem cái delete của chúng ta đây nó tải xong các bạn cài delete này trước cũng được máy đầu tiên các bạn ấy đấy cài delete này mình không in install toolbar này in tồn luôn ở đây mình sẽ tải OBS phiên bản 32 bit được chưa 32 bit OBS 32 bit đây này các bạn 32 bit được chưa 32 bit ở đây là các bạn xem nó có phiên bản 32 bit không bình thường ở đây nó vẫn có đây 32 bit đây kích vào đây này đó nó sẽ tải về phiên bản 32 bit nhá đây phiên bản 32 bit nếu bạn tải bình thường ấy nó sẽ về phiên bản 64 đó delete đấy tải xong delete bây giờ mình sẽ cài lại cái này này mình chọn run phải dạng run đấy mình sẽ chọn run sau khi chọn run xong ấy thì mình sẽ có như này mình sẽ next đấy ở đây nó vẫn báo là OBS là sao nhỉ à nó phải cài một cái phần à, phần phần uh, ờ, visual CC nữa C cộng cộng nữa bạn nào học về lập trình các bạn có thể biết về cái C cộng cộng này đó Đối với anh em cài video 7 ờ, ấy các bạn nên cài cái phần C ờ, cộng cộng này nhá. Cái này đây đây là một cái ờ, app của Microsoft. Bây giờ mình sẽ nhấn vào tải xuống, mình sẽ nhấn vào cái à sorry, nhấn vào cái 86 này, x86 là x64 mà, à, x86 là x32 mà. Từ in 32 mà. Đấy, next, next. Chưa? Mình sẽ next luôn ở đây là các bạn sẽ dạ. đó nó đang cài nhá chờ nó một tí đó bây giờ các bạn sẽ chạy luôn chạy luôn cái phần mềm này sau khi chạy lên như này ấy, các bạn sẽ add cho mình một số cái như sau có nghĩa là cái phần display capture này ví dụ mình add cái màn hình chẳng hạn đó nó lên cái màn hình này à, đây là cái màn hình cái audio là ở giữa ở đây này đấy nó có này mình có thể xem thêm ở đây là phần setting đây là stream bạn sim mở phần YouTube là gì đó thường là YouTube này cái phần ờ, này rất là quan trọng các bạn ở đây các bạn có phần cứng ấy, các bạn sẽ chạy ở trên nền phần cứng còn cái này các bạn lên lên đến 7.000 7.500 bit bitrate đấy ở đây là software các bạn sẽ chọn cái phần cứng của của card màn hình hoặc là phần cứng của CPU đó. thường các bạn có CPU mạnh các bạn có thể để trên CPU hoặc là các bạn có thể để trên cái công nghệ Intel QuickSync nếu bạn có cái nền tảng Intel cộng với cả màn hình của NVIDIA ấy được chưa? đó à, các bạn có thể ở đây là simple các bạn có thể chuyển ra chế độ advanced van các bạn có thể chuyển ở đây là cái chế độ phần cứng chọn chế độ phần cứng được chưa? chọn chọn chế độ phần cứng hoặc chọn bitrate ở đây đấy bitrate ở đây đó phần cứng bitrate đó ở đây là cái độ phân giải của video này là bao nhiêu các bạn sẽ xem nếu mà một một một bốn không như chín trăm bao nhiêu fps các bạn chọn nhé đấy và chúng ta đang có được một cái OBS ở đây nhưng cái vấn đề này không cần quan tâm bây giờ mình sẽ cài thêm một cái plugin nữa cài ở hai máy nhá đó chính là một cái plugin để rút chúng ta kết nối giữa cái OBS này với một OBS quá khác để nó truyền ảnh truyền hình ảnh qua máy ấy. Ở đây các bạn có thể cài đặt cái phần uh, OBS NDI phiên bản của nó là 4.6.0 Windows Internal được chưa? Mình mở lên, mình chọn lăn, OK. Mình chọn offset, chọn next, chọn next và chọn yes. Ở đây đóng OBS đi. Được chưa? Chọn next, chọn Intron. Được chưa? Đấy, Intron nó đang cài đặt này đấy trong quá trình cài đặt thì mình sẽ hướng dẫn thêm sau ờ, bây giờ các bạn muốn chia sẻ dữ liệu hình ảnh được chưa? muốn chia sẻ bây giờ nó yêu cầu start mình không cần được chưa? trong quá trình này ấy, bây giờ mình sẽ làm như sau các bạn nhấn vào phần OBS của bên máy tính bên này được chưa? máy tính bên này thì các bạn đã thấy là mình sẽ chia sẻ hình ảnh vào thuần tool mình vào phần uh, phần tool này à ở bên này nó cũng, cũng chưa cài mình bắt buộc là mình cũng phải cài mới được bạn ạ mình vẫn phải cài mới được mình nhảy này mình cũng phải cài cái bộ công cụ này đấy cài ở trên cả hai nhá đấy mình đóng đi nó đã tải về xong công cụ này nó khoảng à 600 mấy megabit thôi được chưa chọn offset chọn next đấy vẫn yết in tồn đó đó cái bộ công cụ này nó có thể dẫn qua cái cái mạng LAN Đây, thấy chưa OBS NDI NDI các bạn chờ nó cài đặt hoàn thành nhá nó phải chờ nó lâu lâu một chút bởi vì là đây nó tùy thuộc vào cái ừ, tốc độ cấu hình máy của bạn nữa được ạ nó tùy thuộc tốc độ cấu hình máy của bạn nữa có thể là bây giờ nó đang cài có thể nó bị treo rồi các bạn trời ơi bị treo treo rồi bây giờ mình mở OBS lên xem thế nào nhá xem nó có chưa nhá à nó đang chạy nó đang chạy ở đây đây nó chạy được ở đây được rồi bây giờ mở lên xem nó có chưa nhá không thì mình bắt buộc phải khởi động lại máy và phần tool đây NDI yeah. Dạ. NDI đó NDI output bây giờ mình nhấn vào NDI output ở đây là ở đây là mình chọn main là, là dữ liệu xe OBS xe xe đấy các bạn à, xem video thấy hay các bạn có thể là cho mình một like một à, share video nhé bởi vì nó quá hữu ích cho các bạn yeah. Dạ. à, ờ, các bạn à, thấy là mình đã xe cái này ra đây màn hình này mình sẽ mở OBS bên này này đấy, mở OBS bên này này đấy OBS bên này mình cũng nhấn offset này đấy. bây giờ mình muốn giấy yếu rượu ở máy bên này ấy, bạn xem này máy bên này là giấy yếu rượu này mình sẽ lấy dữ liệu ở bên ngoài mình nhấn vào cái dấu cộng này và kích vào NDI suộc đó thì nó sẽ bây giờ mình sẽ nhấn OK OK hoặc là đặt tên cho nó ở đây là bây giờ nó sẽ tự động lấy cái dữ liệu ở máy tính máy Asus OBS ở đây đấy OK như thế này thì nó đã lấy dữ liệu ở máy bên này các bạn thấy chưa các bạn thấy là nó chạy ở máy bên kia chưa đấy như thế này nó đã nhập cái dữ liệu của chúng ta ở đây là nó các bạn phải ghép đẩy cái này vào này các bạn thấy chưa màn hình của nó là có thể là màn hình của bên trong là nó chỉ nhận diện ở bên trong thôi nhưng mà các bạn thấy là nó xe màn hình ngoài nó có thể nhận diện được ở tất ở màn hình ngoài nữa và thấy được đây là màn hình mình đã được xe này cái màn hình mình đã kéo đó thấy chưa đó bây giờ dữ liệu của nó đã được truyền qua đấy đây là cái màn hình à, màn hình ngoài bạn đóng cái màn hình đi đấy màn hình này đó bạn thấy chưa đây các bạn thấy hình ảnh của bên trong nó nó di chuyển chưa nó đó là cái à, cái cái cái mà chúng ta share cái kit tool chúng ta thao tác đấy các bạn xem này nó cũng hiện ở bên trong đó vậy chúng ta đã share được đó à, đối với trường hợp mà một số bạn không xe được ấy hoặc là bị lỗi gì ấy cái này nó share trực tiếp qua qua cái mạng LAN nhá switch nhá các bạn nhá đấy mình đóng đi ở bên này nó sẽ không nhận được nữa được chưa? bây giờ mình mở lên thấy chưa nó không đóng không nhận được nữa bây giờ mở lên thì nó sẽ tiếp tục nhận dữ liệu qua bên đó đấy thấy chưa đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá hẹn gặp lại các bạn ở video sau bây giờ các bạn có thể livestream được đấy các bạn có thể các bạn bây giờ các bạn không cần bấm livestream ở bên này đâu được chưa livestream các thứ ấy nó sẽ chảy máy bên kia nó ở đây các bạn sẽ ở đây là nó cũng sẽ chọn cái nguồn audio ở dưới này luôn đấy audio và âm thanh từ cái bên này vào luôn đó âm thanh thì nó vẫn lấy ở cái bên OBS bên này được chưa và OBS bên này chúng ta không cần start gì cả được chưa OBS không cần không start cả chúng ta chỉ cần start livestream bên này hoặc record máy bên này thôi Đấy ạ. cái máy mà thu ấy thu từ cái máy bên này ấy và cái OMS này nó chỉ đảm nhiệm là truyền qua bên này đó đó, còn à, các hiệu ứng style các bạn có thể là tạo thêm ở đây nhá các hiệu ứng style các bạn có thể tạo thêm ở đây còn như này chúng ta đã hoàn thành nhá đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau các bạn nhớ tải cái đường link cái phần uh, plugin của cái phần NDI ấy À, để chúng ta cài đặt và tích hợp vào nhé cảm ơn nhé bye bye